thì khi mà các bác lắc ấy, lắc cái hột này về bên tài thì nó sẽ về tài lắc về bên xỉu thì nó sẽ về xỉu bác nào mà đã sở hữu cái bộ đồ chơi tài đĩa tài xỉu âm dương này rồi thì các bác cũng đã biết được cái cách sử dụng của nó rất là dễ dàng đúng không ạ thì à, khi đi chơi các bác chỉ cần mang được bộ hột và cái đĩa này vào thôi nó sẽ giúp cho các bác đi lắc tài xỉu đi đánh tài xỉu đi sóc tài xỉu bịp các bác luôn luôn giành chiến thắng đây các anh xem đĩa này nó hết sức bình thường nhìn như đĩa chợ luôn được chưa ạ và cái bộ hột này thì à, một lát nữa em sẽ test thử cho các bác à, một vài chén ví dụ như là 5 chén tà và 5 chén xỉu đi để cho các bác nào mà chưa sở hữu chưa biết đến cái cách chơi của cái đĩa tài xỉu âm dương cái đĩa tài xỉu hai chiều này các bác xem video nếu mà còn thắc mắc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 đấy nha các bác nhá về đây nó sẽ là về xỉu này và về đây thì nó sẽ là về tài này được chưa ạ bây giờ em test này em bắt đầu test thử 5 chén em test thử 5 chén tài nha các bác nhá một tài này đúng không ạ bão này bão tài luôn ba tài này đúng không ạ 4 tài này 5 tài này được chưa ạ 5 chén tài chuẩn xác cả năm nhé các bác nhá bây giờ em lắc xỉu cho bác này một xỉu này bão xỉu 2 này ba xỉu này bốn xỉu này 5 xỉu này được chưa ạ các bác thấy độ chính xác của nó sao các bác 100% không ạ năm tài thì về cả tài năm tài còn xỉu thì về năm đánh năm chén thì về cả năm các bác nào mà muốn sở hữu cái bộ hột này để các bác cứ alo cho em ngoài những cái đĩa âm dương hai đĩa tài xỉu hai chiều này bên em còn có đĩa tài xỉu một âm đây chống thầy thợ nghe hột chống được máy phân âm mà hiện tại nó đang làm mưa làm gió trên thị trường bây giờ đấy ạ vì vậy nên là ra những cái đĩa như đĩa ờ, một âm này đĩa tài xỉu uh, hai chiều đĩa tài xỉu âm dương này là để giúp cho các bác nhà cái các đi lắc tay cái các bác không sợ tay con nha các bác nhá ngoài tài xỉu ra bên em còn có sóc đĩa bầu cua máy đánh bài ví đổi bài và hack game trên điện thoại khi xem video các bác nhớ ấn nút đăng ký kênh like và chia sẻ giúp em đăng ký kênh để theo dõi những cái sản phẩm mới nhất mà bên em sẽ đăng tải lên để cho các bác chọn cho mình những sản phẩm phù hợp với sân chơi của mình để các bác đem về chơi vừa uy tín mà các bác lại còn chơi giành chiến thắng để tránh các bác mua phải những cái đồ và mua về mình mất tiền rồi các bác cũng không chơi được video của em đến đây là hết hẹn gặp lại các bác ở những video sau